Đây là một trong những cái cổng Và hiện tại thì du khách tập trung ở đây để nhìn về cái dòng sông rất nhiều We can here stop and then Nathan con của linh nó chờ sạc điện hết giờ mà nó không có hoạt động tốt cho nên chắc phải là kiếm chỗ ăn trước nó đói và nó mệt quá thì linh cũng mệt nữa thì có xe gắn máy rất là nhiều nha cả nhà Má con Linh đói lắm rồi Cho nên ghé vào cái nhà hàng ở bên đường này ăn Linh thấy cũng có nhiều người ngồi phía ngoài Cho nên hy vọng là nó sẽ ngon Linh ăn spaghetti với nấm à, Con Linh có một đứa thì chỉ ăn khoai tây thôi đứa kia thì ăn pasta cái loại pasta này linh thấy nó rất là đặc biệt tại vì nó nó to nó dày nhá cả nhà khoảng hai cái ngón tay cái của người lớn chập vào nhau và họ làm cái sốt này là chỉ là với những cái rau củ thôi bí ngòi nè cà chua và paprika bây giờ thì má con linh thưởng thức cái à, món ăn này đây chẳng biết chồng mình ăn cái gì à? tổng số tiền ba mẹ con lên ăn á, là 55 euro nhưng mà thực chất nó chỉ có khoảng 43 euro thôi còn cái số 12 euro đó là tiền mà họ trải bàn và à, đem đĩa ra chứ không phải tụi mình đang đi tìm cái thành à, Arena cái thành này nhìn nó không cái thành không phải cái thành linh nói sai rồi cái này là cái nhà hát và anh xã linh vẫn tìm cái chỗ đầu xe lần đầu tiên linh ba má con linh đi vòng vòng ở cái thành phố khác mà không có anh xã của linh thử coi mình có tìm được đường không nha ở Ý thì rất là nóng cho nên buổi trưa mọi người người ta cũng ngủ trưa giống như bên Việt Nam của mình vậy đó cái máy kia của Linh đó thank you nó hết pin rồi ồ cái chỗ này thùng rác không không đẹp qua đường con có giờ đi trước cái máy kia của Linh nó hết pin rồi lấy cái máy này quay Linh thấy cái độ rung của cái máy này rung nhiều quá Linh sợ là mọi người thấy à, coi cái clip này á sẽ bị à, không thích lắm nhưng mà nếu mà mình Linh không quay á thì đâu có cái gì để giới thiệu cho mọi người về cái thành phố này đâu Ờ, ở Ý thì người ta chạy xe gắn máy rất là nhiều mọi người thấy không hình như là, là đây là chiếc xe SH phải không cả nhà lâu quá rồi Linh không biết cái uh, mấy cái cái cái tên xe của Việt Nam mình nữa nhưng mà Linh thấy nó giống như Vespa nè Vespa thì Linh biết rồi còn cái này giống kiểu SH á còn kiến trúc ở nhà thì kiến trúc nhà thì rất là cổ ở ý họ để thùng rác ngoài đường nhiều chứ ở Hà Lan thì mọi người à, không thấy đâu trừ khi cái ngày mà họ đổ rác thôi mới thấy còn cái đây thì có thể là hôm nay cũng là ngày đổ rác ở đây nếu mà người à, không muốn đi bộ giống như tụi linh đó, có thể thuê cái scooter này nè để đi tìm bán quần áo lại là xe nữa lần trước lên tới tới tới thành Rome hình như cũng Verona luôn linh cũng lúc đó tụi linh chưa có xe xe hơi đâu lúc đó còn trẻ lắm cho nên cũng thuê xe gắn máy để đi như vậy nè cũng vui lắm thuê xe gắn máy đi hết vùng này tới vùng khác luôn nha cả nhà Roller skating. Ờ, mình nhìn ở đây mình nhìn thấy nóng thật á mà đúng là mình đi cũng nóng nữa à, ít có cây cỏ Ồ, ờ, oh, cái tòa này cũng đẹp quá ta Coi chừng có xe Nghe tiếng xe đó Linh thấy ờ, Linh thích người Ý Linh thích cái cái cái kiểu đẹp của người Ý Tại vì nhìn họ nẻo khoắn Rồi ờ, người á Không có nói chung là ba vòng nó đẹp nó không có quá cao với người Hà Lan người Hà Lan cao quá và thực ra nếu mà cao thôi thì cũng có người đẹp nhưng mà hiếm có người dáng đẹp lắm nhưng mà linh thấy người ý á, cái dáng với cái mặt họ à, xinh xắn đẹp trong lúc chờ chiếc xe à, chở đầu thì mình có thể coi cái à, mấy cái điêu khắc mấy cái à, hình với cái tượng với ở tòa nhà này rồi mình tiếp tục mình đi nhé cái cô này chạy xe ngược chiều mình bao với các bạn luôn là ở ý hả họ chạy xe nguy hiểm hơn là ở Hà Lan Hà Lan là kỹ lắm đương nhiên là ừ, cũng có người chạy ẩu nhưng mà không có phải ẩu nhiều giống như ở ý nha cả nhà hồi nãy ờ, trên cái đường lái xe có một chiếc xe tạt đầu xe lên hết hồn luôn muốn ờ, quẹo là quẹo thôi à mình đã thấy cái thành ở phía trước rồi mình à, cái cái cái nhà hát Athena cổ là mọi người nó nó giống giống như là của thành rome nhưng mà tất nhiên là nó khác và nó nhỏ hơn đi theo đi chuyện xe con Đây ạ Đó trước mặt con người phía bên tay trái chính là cái nhà hát Arena là trong trí nhớ của mình thì nó lớn hơn một tí bây giờ tới đây thì thấy nó nhỏ nhỏ nãy về nãy giờ kẹt cái vụ mà sạc điện xe nó không có thành công á tới giờ cũng chưa biết anh xã lên nó đâu luôn chứ nếu không mà mình tới đây á bây giờ sớm hơn một tí chắc là có biểu diễn ở ngoài trời bây giờ bắt đầu mát mát một tí rồi hồi nãy mà chịu khó nhịn đói một chút để lại đi ăn thì có vẻ vui hơn đây nhà há cổ quảng trường ở đây cũng đông người nữa Tại vì đây chính là một trong hai thành phố hiện đại nhất của Ý Và nó là nằm ở phía bắc nước Ý nha cả nhà mà mọi người thấy nha người ta cũng đông nhưng mà đường phố trật tự và không có ồn tới ý rồi thì mình phải à, chắc chắn là phải ăn kem ý rồi và đây là cái lần đầu tiên mà tụi linh ăn kem ý vào cái cái cái ờ, cái chuyến du lịch này á cả nhà bất ngờ ghê luôn á mấy lần trước đi không thấy cho nên ờ, đi mà qua mấy cái thành phố khác không thấy cho nên cứ ờ, không ăn và quên luôn linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của linh vì cái clip này rất là dài cho nên Linh đã cắt ra làm hai và mong mọi người sẽ quay trở lại để ờ, tiếp tục theo dõi cái hành trình của Linh và clip sau tụi Linh sẽ đi đến ờ, nhà của Juliet. À, cả nhà đừng bỏ qua nhé. Cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà một ngày thật là vui.